Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của công ty xây dựng Việt Long Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà tại địa chỉ phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Căn nhà được xây dựng 4 tầng có diện tích sổ đỏ là 30m2, xây dựng thực tế là 33m2 Như mọi người đang thấy, đây là phía ngõ của ngôi nhà Ngõ của căn ngõ của căn nhà thì có chiều rộng là 2 m cách trục đường chính ô tô tránh nhau là 60 mét Xin mời tất cả mọi người cùng vào tham quan phía trong ngôi nhà. Thì đây ở đây là phần phía trước của ngôi nhà. Phía trước của ngôi nhà Ngôi nhà được sơn màu trắng và có các lớp cửa nhôm kính Việt Pháp. Ở lớp cửa chính của ngôi nhà sẽ có hai lớp cửa. Một là lớp cửa sắt phun sơn tính điện và lớp cửa bên trong sẽ là lớp cửa gỗ. Ở đây lớp cửa sắt của chúng tôi phun sơn tính điện rất là tỉ mỉ, hoa văn rất là đẹp còn phía bên trong là lớp cửa gỗ thì cánh cửa gỗ đây chúng tôi làm từ khuôn trò và cánh là cánh dâu xin mời tất cả mọi người cùng vào tham quan phía trong ngôi nhà thì phía bên trong ngôi nhà là chúng tôi ốp lát bằng gạch granite cao cấp 60 x 60 còn phía trên đó là phần cầu thang cầu thang được làm được làm từ gỗ trò còn xong là xong inox và phần ốp lát đá là được ốp lát đá đen cổ trắng xin mời tất cả mọi người cùng vào tham quan phòng bếp phòng bếp có phần tủ bếp được làm từ gỗ gỗ sồi nga được phun sơn màu trắng phía trên là hệ thống đèn chùm tạo cho cảm giác ờ, phòng bếp rất là sang trọng lịch sự và một phần đó là nhà vệ sinh được uh, tận dụng từ phần uh, hốc cầu thang Xin mời tất cả mọi người cùng lên tham quan trên tầng 2 của căn nhà Tầng 2 căn nhà được chúng tôi chia làm hai phòng Phía bên trong sẽ là nhà tắm Và một phòng thay quần áo đây chính là phòng thay đồ sàn nhà được chúng tôi là lát sàn gỗ phía trong sẽ là nhà vệ sinh nhà vệ sinh thì được ờ, lắp đặt các thiết bị vệ sinh hàng inox phía bên trong là có các cái vách kính cường lực sen cây và các đầu chờ của bình nóng lạnh Xin mời tất cả mọi người cùng tham quan phòng ngủ Phòng ngủ có diện tích khá là rộng rất phù hợp với những đôi vợ chồng trẻ bên trong chúng tôi đã đóng sẵn một ừ, hộp để đồ trần nhà thiết kế từ thạch cao phía trước có cửa sổ rất là thoáng xin mời tất cả mọi người cùng lên tham quan trên tầng 3 Tầng 3 sẽ được chia làm hai phòng ngủ trước và sau. Mỗi phòng ngủ có diện tích từ 10 đến 11 mét vuông. Phòng ngủ sẽ có trần thạch cao. Tiếp theo là nhà vệ sinh. Tất cả các thiết bị vệ sinh đều là hàng inox. Tường sẽ được ốp gạch granite 60 x 60 rất đẹp. Và phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ được à, lát gạch granite giả vân gỗ 60 x 60. Có các lỗ đầu đầu chờ để điều hòa. Xin mời tất cả mọi người cùng đến tham quan trên tầng 4. tầng 4 sẽ có phòng phía sau sẽ là phòng thờ phần ô thoáng khu vực để máy giặt chúng tôi đã để sẵn đầu chờ máy giặt đường cấp nước và đường thoát và cuối cùng là phần sân phơi phần sân phơi được đã được chúng tôi à, lắp chuồng cọp rất là chắc chắn và an toàn có lỗ thoát hiểm căn nhà hiện tại đang chào bán với mức giá là 2,7 tỷ đã bao gồm thuế phí sang tên và có thương lượng đối với khách hàng thiện trí tất cả khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên bài viết của chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video